Khối doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thi, trú tại xã Đông Tảo, huyện Quai Châu. Gia đình bà Nguyễn Thị Thi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 60 triệu đồng. Nhà được xây trong 5 tháng, rộng trên 30 mét vuông. Được biết, cụm thi đua khối doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hưng Yên hiện có 12 đơn vị kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau như điện lực, xăng dầu, viễn thông, sổ số kiến thiết. Hoạt động hỗ trợ người nghèo được toàn khối duy trì thường xuyên nhằm chia sẻ những khó khăn đối với khách hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.